Rồi, xin chào tất cả mọi người thì hôm nay em Phương đang đứng tại à, khu dân cư Rạng đi à, Rạng Đông Hàm Liêm ha. Thì khu dân cư này do tập đoàn tư nhân à, lớn nhất của tỉnh Bình Thuận xây dựng. Khu cư, dân cư này được quy hoạch 1,5 chỉ có thể thấy là đường nhựa rộng bán ha. Ở vỉa hè mỗi bên à, điện chiếu sáng rồi nước rồi cây xanh đã được hoàn thiện ha. Và hiện tại trong này cũng có rất là nhiều nhà dân đến để sinh sống rồi ở trong này dân cư chủ yếu là nhân viên của bên à, tập đoàn Rạng Đông ở là chủ yếu ha thì à, trong này em được chủ đất gửi hai lô đất rất là đẹp nhá mỗi lô thì có mặt tiền ngang 8m à, từ cái trụ điện này đến đây 8m và từ trụ điện này qua bên kia 8m đó chiều sâu là 14m 114 m vuông phun cư một lô ha và hai lô đất này đều có hướng nam hướng à, về trung tâm của Phan Tiết từ vị trí này mà ra khu nghiệp Phan Thiết thì 500 m, ra quốc lộ 28 1,5 km, đi vào trung tâm Thiết thì 2,5 km đó. Ở đây thì anh chị đi vào uh, siêu thị Cúc Mắc Lotte thì tầm khoảng uh, 5 km, đi xuống biển Đôi Dương khoảng uh, 6 km. Đó, trong vòng bán kính tầm khoảng 3 km thì anh chị có thể tiếp cận uh, tất cả các tiện ích trường học rồi uh, siêu thị rồi chợ đó, rất là thuận tiện ha. Ở đây thì khu dân cư đã hình thành đốc đúc rồi thì anh chị nào quan tâm tới hai lô đất này mua để à, đầu tư hoặc là mua để xây dựng nhà ở thì hãy inbox cho em ha em sẽ gửi thông tin về sổ hồng rồi gửi báo giá cho anh chị nhé